Ngồi chơi phi phai khi đang leo ganh thì gặp mạng lắc Mới lên được đên bạc kim lại gớt ganh vàng Kìa thầy wifi tại sao hôm nay làm ăn như thế Tổ cha cái mạng sida như cái quần đùi Làm trận solo đang đi tung tăng gặp phải thăng hắc Lũ ra một phát rồi vã bay ga xanh chờ Kìa anh em ơi tại sao chơi game mà lại đi hắc Khổ thân số tao nó đen gặp phải tụi mày Vậy thật phi phai tại sao lại ra đông nói như vậy Phần mềm thứ ba không thì gia ta chỉ toàn phá game Đành lúc bị ban thì đi kêu quan chưa bấy ông sùng. Em không làm gì mà lý do gì pha nít nè